Cô Ngọc Lan mời các con cùng vào bài tập số 3. Bài tập số 3 này sẽ khó hơn bài tập số 2 một chút và các con cùng phân tích. Bài 3. Có 300 học sinh trường chuyên ngữ tham gia dạ hội tiếng Nga, Trung và Anh. Có 60 bạn chỉ nói được tiếng Anh. 80 bạn nói được tiếng Nga, 90 bạn nói được tiếng Trung có 20 bạn nói được hai thứ tiếng Nga và Trung. Hỏi có bao nhiêu bạn nói được ba thứ tiếng? Các con nghe lại nhé. Bài toán này khá khó một chút. Nếu như tí nữa cô chỉ và phần tóm tắt các con sẽ hình dung ra. Còn bây giờ thì các con lắng nghe lại một lần nữa bài toán. Có 200 học sinh trường chuyên ngữ tham gia dạ hội tiếng Nga, tiếng Trung và Anh có 60 bạn chỉ nói được tiếng Nga, tiếng Anh, 80 bạn nói được tiếng Nga, 6 90 bạn nói được tiếng Trung, có 20 bạn nói được hai thứ tiếng Nga và Trung. Hỏi có bao nhiêu bạn nói được ba thứ tiếng. Các con đã thấy bài toán phức tạp chưa? Và với bài toán này, nhìn vào sơ đồ ven các con sẽ lần lượt hiện ra câu trả lời. Bây giờ cô mời các con cùng tóm tắt. Đây là những bạn nói được tiếng Anh. Người ta chỉ nói là có 60 bạn chỉ nói được tiếng Anh. Không có nghĩa là tất cả chỉ có nói tiếng Anh thôi, à chỉ có 60 bạn thôi mà tiếng Anh có thể có nhiều bạn hơn, nhưng trong đó thì chỉ có 60 bạn nói được tiếng Anh. Thứ hai là tiếng Nga thì có 80 bạn và khẳng định là tiếng Nga có tất cả là 80 bạn, trong đó có số bạn nói được chung cả tiếng Anh cả tiếng Nga, có những bạn thì nói được chung cả tiếng Nga với tiếng Pháp. Nhưng tổng số các bạn nói được tiếng Nga thì có 80 bạn. Các bạn nói được tiếng chung là 90 bạn. Và tổng số có 200 bạn. 200 bạn này là gồm có tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nga. Người ta cho biết là trong 200 bạn này thì số bạn nói tiếng Trung là 90 bạn, số bạn nói tiếng Nga là 80 bạn và trong đó chỉ có 60 bạn nói được tiếng Anh. Có nghĩa là 60 bạn này thì nói chỉ nói được tiếng Anh chứ không nói được hai thứ tiếng, nó chỉ nằm ở phần này thôi. Các con nhìn thấy tiếp này, 20 bạn nói được thứ hai thứ tiếng Nga và Trung. Như vậy phần Trung này sẽ có 20 bạn vừa nói được tiếng Trung và lại vừa nói được tiếng Nga. Các con đã hiểu chưa nào? Sơ đồ ven được sử dụng như sau. Đây là những bạn nói được tiếng Anh. Đây là những bạn nói được tiếng Nga. Các con nhìn thấy. Và đây là những bạn đây Đoạn này là giao nhau là 20 bạn nói vừa tiếng Nga và vừa tiếng Trung. Thế còn chỗ này có 60 bạn thì chỉ nói được tiếng tiếng Anh và bài người ta hỏi chúng mình điều gì? Đó là có bao nhiêu bạn nói được ba thứ tiếng chính là phần giao nhau này. Đây là phần mà chúng mình đi tìm. Xem là có bao nhiêu bạn nói được cả tiếng Nga, cả tiếng Anh và cả tiếng Trung. Đấy là phần giao giữa giữa ba thứ tiếng. Các con đã nhìn thấy chưa nào? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ coi như phần tiếng Anh này bỏ đi. Thì đoạn còn lại là những học sinh nói được tiếng Nga và tiếng Trung. Có đúng không nào? Các con nhìn nhá. Ở đây này. Trừ 60 bạn chỉ nói được tiếng Anh. Thì tiếng Nga và tiếng Trung sẽ có bao nhiêu bạn. Vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau tóm tắt bài toán. Bây giờ cô Ngọc Lan mời các con giải bài toán này. Các con nhìn vào sơ đồ và các con sẽ thấy nếu cô lấy tổng là 200, cô trừ đi số bạn mà chỉ nói được tiếng Anh thì rõ ràng cô sẽ ra đoạn còn lại là vòng từ đây đến đây này và từ đây đến đây là những bạn chỉ nói được tiếng Nga và tiếng Trung thôi, đúng không nào? Cô sẽ có Số học sinh nói được tiếng Nga và tiếng Trung là 200 trừ 60 bằng 140 bạn. Như vậy trừ đi 60 học sinh chỉ nói được tiếng Anh thì nó sẽ ra phần này này. Đó, và phần này này. Đây chính là số học sinh vừa nói được tiếng Trung và vừa nói được tiếng Nga là 140 bạn. Trên thực tế thì 90 cộng 80 là 170 bạn. Như vậy 170 bạn là do có những bạn vừa nói tiếng Trung vừa nói tiếng Nga đã được tính thành hai lần. Như vậy thì nếu như cô lấy 90 cộng 80 rồi cô trừ đi 140, cô ra toàn bộ cái phần này. Đó là phần những bạn vừa nói được tiếng Nga, vừa nói được tiếng Trung, đúng không nào? Tức là nói được cả hai thứ tiếng. Số học sinh nói được hai thứ tiếng Nga và Trung là cô sẽ lấy 90 cộng 80 rồi cô trừ đi số thực tế là 140. Cô sẽ ra số học sinh dôi ra. Dôi ra là bởi vì những học sinh ấy đã được tính hai lần và xem là có bao nhiêu học sinh nói được vừa tiếng Nga vừa tiếng Trung sẽ là 90 cộng 80 trừ đi 140 và bằng 30 bạn. 30 bạn này nói được cả tiếng Trung, cả tiếng Nga và có những bạn thì nói được tiếng Anh. Trong 30 bạn này thì có 20 bạn là cái phần này. Tức là 20 bạn này chỉ nói được tiếng Nga và tiếng Trung, tức là nói được hai thứ tiếng. Còn lại cái chỗ này chính là các bạn mà nói thêm được cả tiếng Anh nữa. Và nó rơi vào phần giao ở đây. Trong đó có 30 bạn vừa nói được tiếng Nga, vừa nói được tiếng Trung. Thì trong 30 bạn này có 20 bạn chỉ nói được tiếng Nga và tiếng Trung, tức là nói được hai từ tiếng. Còn lại sẽ là 10 bạn. 10 bạn này có nghĩa là 10 bạn này sẽ nói được 3 thứ tiếng. Vì vậy, cô sẽ có số học sinh nói được 3 thứ tiếng là sẽ là 30 vì cái đoạn giao này là 30. Giao này chính là gồm cả tiếng Nga, cả tiếng Trung và có một phần cả những người nói được cả tiếng Anh nữa. Trong đó thì đề bài cho là có 20 bạn nói được cả tiếng Nga và tiếng Trung. Mà trên ở đây là 30 bạn, như vậy sẽ có 10 bạn rôi ra. 10 bạn này chính là nói được thêm cả tiếng Anh. Vì vậy ta sẽ có số học sinh nói được 3 thứ tiếng là 30, trừ đi 20 thì sẽ là 10 bạn và đáp số sẽ là 10 bạn. Và bài toán của chúng ta đã được thực hiện rồi đấy. Các con sẽ thấy là với bài toán này thì các con đã dễ dàng tìm ra số bạn nói được cả ba thứ tiếng rồi đúng không nào? Cô Ngọc Lan vừa hướng dẫn các con bài toán về sơ đồ ven số 3 và bây giờ thì chúng mình cùng đến với bài sơ đồ ven thứ tư. Các con cùng tìm hiểu nội dung bài cuối cùng nhé.